Ví dụ số 1 Trong ví dụ số 1 thì bài toán cho biết một tam giác ABC là vuông tại C với AC bằng 4cm đây, AC bằng 4 BC bằng 3cm và đặt trong điện trường đều có vectор cường độ trường E là song song với cạnh AC và hướng là từ A đến C độ lớn bằng 5.000V trên mét yêu cầu các máy tính thứ nhất là UAC Thứ hai là UCB và thứ ba là UAB. UAB. Thì giả thiết cho các cạnh rồi, đúng nào? giả thiết cho các cạnh là AC bằng 4, BC bằng 3. Khi đó cạnh AB của chúng ta sẽ bằng là 5 cm. Cái thứ hai yêu cầu là tính công của điện trường khi một điện tích hay một electron di chuyển từ điểm A đến điểm B. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi tóm tắt dữ kiện của bài toán. Thứ nhất Đầu bài cho tam giác ABC là vuông tại C. Với cạnh AC bằng 4 cm. BC bằng 3 cm. Đặt trong trường đều, E thì cùng phương với cạnh AC và chiều từ A đến C. Độ lớn, cường độ trường E bằng 5000 V trên mét. Và yêu cầu chúng ta đi tính thứ nhất là tính UAC, UCB và UAB. Cái thứ hai là tính công để di chuyển một diện tích là electron nhé, công để di chuyển một E từ điểm A đến điểm B. Rồi, Vậy sau khi tóm tắt sự kiện xong, chúng ta cùng nhau đi biểu diễn trên hình vẽ. Các chú ý là U đúng không? Thì chúng ta để tính hiệu thế thì chúng ta sẽ sử dụng một công thức liên hệ giữa cường độ điện trường với D hoặc là với độ dài hình chiếu của một điểm của hai điểm cần xét ở trên vector cường độ điện trường. Ở đây E đầu vào cho chúng ta rồi. Vậy bây giờ để tìm hiệu điện thế giữa hai điểm A và C thì các em đi chiếu hai điểm A và C lên vector cường độ điện trường để đi tìm D, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đi biểu diễn ở trên hình vẽ nha. A, C, B. Với AC giả thiết cho bằng là 4 cm, BC bằng là 3 cm. Vector cường độ trường E